Bạn khao khát học nó tới mức nào? Hầu hết mọi người không có điều đó. Họ muốn có một công việc và một công việc đảm bảo và một mức lương họ mong muốn, họ muốn có tiền nghỉ hưu. Bạn phải thật sự thông minh hơn. Nếu như bạn muốn nghèo, tôi ghét phải nói điều này với bạn. Bạn có thể đi học, nhưng bạn sẽ không học được điều gì về tiền bạc ở trường cả có rất nhiều người không thể kiếm nổi 1.000 đô lý do mà họ không thể là bởi vì tinh thần cảm xúc tâm hồn và thể chất của họ nó không có khả năng kiếm nổi 1.000 đô dù trong bất kỳ trường hợp nào đi nữa Kim và tôi hôm nay chúng tôi có khả năng tạo ra nhiều triệu đô la nhưng mà chúng tôi sẽ không thể đến được mức đó nếu chúng tôi gặp vấn đề với việc tạo ra vài ngàn đô vì thế mỗi khi chúng tôi gặp vấn đề chúng tôi phải trở nên lớn hơn cái vấn đề để vượt qua nó và rất nhiều người gặp vấn đề việc kiếm được một ngàn đô họ không thể giải quyết được cái vấn đề đó cho đến khi họ phát triển bản thân của họ lên về mặt tinh thần và cảm xúc để lớn hơn vấn đề một ngàn đô đó có bốn loại tư duy một là tôi phải thắng hai là tôi phải đúng ba là tôi phải thích bốn là tôi phải cảm thấy thoải mái tôi phải giống như mọi người tôi phải cảm thấy thoải mái bạn sẽ không bao giờ trở thành một doanh nhân được đơn giản là vì chúng ta nghe rất nhiều cái câu chuyện là tôi thật sự không muốn giàu tôi chỉ muốn cảm thấy thoải mái thôi tôi muốn có nhiều bạn bè và tôi muốn họ thích tôi họ không nên trở thành một doanh nhân vì doanh nhân không làm việc vì tiền và cách dạy của tôi á đó là đặt sự nghi ngờ vào trong não để thách thức cái niềm tin ở trong bạn và sau đó bạn có thể chọn cái niềm tin mới hoặc giữ cái niềm tin cũ của mình vì thế khi bạn làm việc vì tiền điều gì xuất hiện trong đầu của bạn nếu mà tôi có thể giải thích cho bạn điều này tôi sẽ làm nó trong phần cuối của bài học này nó thật sự sẽ có trong bài học này bởi vì nó là giáo dục tài chính và nó không nói về việc làm việc vì tiền câu hỏi đầu tiên khi mà tôi hiểu cha giàu của mình nói điều gì đó là ông nói khi nào mà tôi không bao giờ cần tiền lương nữa và mục tiêu của tôi không phải là đi lên mặt trăng hay chữa ung thư mà công việc của tôi là khi nào tôi sẽ không phải cần tiền lương nữa tôi sẽ không bao giờ cần lương nữa chừng nào mà bạn vẫn phải cần tiền lương từ người khác thì bạn là một nhân viên giống như người cha nghèo của tôi ông rất sợ mất lương hưu của chính phủ và người cha nghèo của tôi là một tiến sĩ nhưng người ta dạy gì về tiền ở trường bạn có học được gì về tiền ở trường không hầu hết mọi người không đó là lý do mà cha giàu của tôi người à, cha của bạn thân nhất của tôi ông dạy chúng tôi những gì người giàu dạy nếu bạn muốn nghèo tôi ghét phải nói điều này bạn có thể đi đến trường nhưng bạn không học được điều gì về tiền cả giáo dục ngày nay rất quan trọng nhưng bạn học được gì về tiền hầu hết trẻ em không đến trường chúng khi chúng ra khỏi trường với những khoản nợ để vay để học mà không học được gì về tiền cả hãy nhìn vào tầng lớp trung lưu xem họ có thể có được một công việc được trả tiền lương cao nhưng mà công việc thì có thể biến mất một trong những điều quan trọng nhất của cuộc sống là thời gian nó là cái tài sản lớn nhất hoặc nó là trách nhiệm của bạn tôi vừa tròn 70 tuổi và tôi có những người bạn á họ không có gì cả ý tôi là không có một đồng xu nào luôn á họ làm rất nhiều tiền nhưng mà họ không có gì cả họ có những ngôi nhà đẹp những cái xe đẹp và bạn biết ý tôi là gì không hồi trẻ thì rất là tuyệt trừ khi nó là một cái trách nhiệm đối với bạn bởi vì khi bạn còn trẻ, bạn có nhiều niềm vui và cuộc sống nó rất thú vị. Bạn biết đấy, đó mới là cái điều mà nhưng mà có rất nhiều người dành thời gian tập trung vào đấy. Họ muốn kiếm nhiều tiền hơn. À. Và tôi có thể nghe thấy họ nói bằng cái lời nói của họ là tôi muốn có một cái sự nghiệp đây là sự nghiệp và tôi sẽ bắt đầu kinh doanh riêng của mình đó vậy hãy nhìn vào cái biểu đồ này nhá đây là chúng ta thấy này đây là cái phần về dòng tiền này E là nhân viên này S là tự làm chủ này như là một chuyên gia này hay là bác sĩ hay luật sư hay là thiết kế web B là doanh nghiệp lớn 500 nhân viên trở lên và Y là nhà đầu tư chuyên nghiệp và cái sai lầm lớn nhất tôi thấy những người trẻ tuổi mắc phải là họ tập trung vào đây nè tôi muốn làm những gì mà tôi thích đó đó là cái vết mòn đó là vấn đề đấy trong đời sống đôi khi bạn phải làm những thứ bạn ghét mọi người nghĩ là tôi thích viết sách nhưng mà tôi ghét viết sách nhưng mục đích nó là mục đích của tôi trong cuộc sống nó không phải là đam mê đó là mục đích của tôi vì mục đích của tôi tôi phải học những gì không muốn học những gì tôi không muốn học đôi khi tôi cũng phải làm nó tôi đã học về thuế này tôi học về nợ này tôi phải tham gia lớp học về bảo hiểm này tôi đã phải làm rất nhiều thứ mà tôi ghét vì thế tôi có thể hơn một số người ở đây họ không bao giờ làm những điều họ ghét cả bởi vì họ sống vì đam mê đó là cái sai lầm của giới trẻ tôi sẽ làm những gì mình yêu thích đó là cái sai lầm đó. bạn yêu thích điều gì nhất bạn thích sự tự do tôi biết là nghe có vẻ tham lam nhưng tôi thích tiền tôi thà có nhiều tiền hơn là không có tiền tôi đã từng có cả hai tôi từng bị phá sản từng nghi ngờ mọi thứ nhưng mà tôi thà có nhiều tiền hơn và cái sai lầm của người trẻ ở đây á bạn biết họ nghĩ gì không họ nghĩ về những gì họ muốn làm những gì họ yêu thích và những gì tôi đang nói với bạn á cái thế hệ millennial bây giờ đầu tư vào những gì bạn thích nhưng mà hầu hết người trẻ tuổi á hoặc là đại đa số mọi người nghĩ rằng đây là cái phần quan trọng nhưng mà quan trọng là đây này lý do mà tôi kiếm được nhiều tiền hơn á là tôi không làm cái gì mà tôi thích tôi phải làm tôi khi tôi làm cái gì mà tôi ghét vì thế tôi có tài sản tôi thích kinh doanh tôi có một doanh nghiệp của chính tôi để nó mang lại tôi cái cuộc sống mà tôi muốn tôi đầu tư vào bất động sản thì tôi biết rằng là rủi ro càng cao thì kiến thức càng phải vững chắc bạn khao khát đến mức nào hầu hết mọi người không có họ chỉ muốn một công việc họ muốn nó an toàn họ muốn có tiền lương họ muốn có tiền nghỉ hưu đó là lý do tại sao họ không đến được phía bên đó nó không có đúng hoặc sai nhưng mà tôi không muốn ở phía bên này tôi biết khi tôi bằng buổi tuổi bạn tôi muốn ở phía bên đây rủi ro càng cao lợi nhuận càng cao nó còn là quá trình sự cống hiến sự học hỏi mà bạn đã trải qua bạn phải trở nên thông minh hơn và một số người thì có sẵn cái điều này họ có khả năng thông minh đó nhưng họ làm những thứ mà họ yêu thích họ hơn là họ đầu tư vào những gì mình thích chúng ta học rất ít hoặc là không có gì ở trong trường cả và thực tế bạn sẽ phát hiện ra rằng khi mà cái việc đi học á nó còn giảm khả năng mà bạn trở nên giàu có nữa nó đi ngược lại với những gì mọi người nói bạn hãy đến trường học kiếm một công việc tốt làm ra tiền điều đó bạn có thể làm cách đây một nghìn năm nhưng mà bây giờ thì không lý do số 1 để trở thành một doanh nhân không phải là về tiền mà lý do số 1 để trở thành một doanh nhân là phát triển bản thân của bạn lên và để phát triển bản thân á như ở trong quân đội ấy, bạn có biết không làm tất cả những gì bạn có thể nhận công việc không phải vì tiền mà nhận công việc bạn nhìn vào đó bạn học được điều gì từ đó hơn là việc kiếm bao nhiêu tiền đó là cái thử thách lớn nhất nếu bạn đã tìm kiếm một công việc bạn có thể học hỏi được nhiều việc càng khó thì càng tốt đôi khi tôi cũng gặp xui xẻo tôi bị phá sản tôi bị đâm sau lưng rất nhiều lần nhưng mà tất cả nó đều tốt vì tôi phát triển hơn về tinh thần và những người mà sợ làm sai á như cái cách mà họ được dạy ở trường họ sẽ không phát triển được về mặt tinh thần và luôn có điều tốt có điều xấu có đúng và có sai có lên và có xuống hầu hết mọi người muốn họ chỉ đúng muốn mọi thứ chỉ tích cực bạn không thể có nó cái điều đó nó không thực tế và những người bình thường như vậy họ thường nghèo vì họ luôn muốn an toàn họ luôn làm mọi thứ một cách quá an toàn họ không muốn mắc lỗi giống như cái cách mà họ được dạy ở trường điều đó có nghĩa là họ không học được bất kỳ điều gì đó là lý do tại sao hệ thống đào tạo lỗi thời rồi tôi bước vào kinh doanh như chơi một trận bóng bầu dục vậy chúng tôi lao lên và chiến đấu nhưng với những anh chàng bình thường á, thì họ chỉ đứng đó và bảo ô tôi là học sinh hay là ô tôi sẽ làm hết tất cả mọi thứ và sau đó những người khác vượt qua bạn và bạn bảo họ chơi không đẹp nhưng bạn đã chơi một cách ngu ngốc thì có bạn phải có đồng đội bạn nên có luật sư có kế toán có nhân viên ngân hàng tất cả những thứ đó nhưng mà họ bảo tôi không muốn chơi như vậy vậy thì bạn đừng chơi nữa anh em nhớ đăng ký kênh chia sẻ video nhá thả bấm like comment xanh hay là thả tim hay là comment một thứ gì đó bạn muốn bạn phải trở nên thông minh hơn những ngày dễ dàng đã qua rồi chúng ta đến trường để học để làm việc chăm chỉ để kiếm tiền nhưng mà tôi viết sách tạo ra sản phẩm dạy mọi người để tiền làm việc chăm chỉ cho họ chính xác và còn một điều khác khi mọi người hay nói là <laughs> hãy sống dưới cái mức thu nhập của mình ông có thích sống dưới mức thu nhập mình không không tôi nghĩ khi mà một người nào đó nói là hãy sống dưới cái mức thu nhập của bạn nó giống như là bạn muốn giảm cân và bạn phải ăn kiêng cho đến vậy và điều đó nó không khiến bạn khỏe hơn